bao giờ nuôi mấy con nâng giấc cả dưỡng chưa đẻ về sau con cùng đến thương nhờ phải không bỏ không có nơi khó là trăm đế sinh con ai cũng muốn đẻ vui lòng cho con nuôi mấy con họ lòng gầy mòn không mấy cha ngại mẹ núi non nào tại tại vì con cho cha thì mấy mẹ phải